Hi, mình xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Thiên Tiên Cuộc Sống Sài Gòn nha Thì hôm nay á, mình sẽ làm một video là lần đầu tiên Peter đi cắt tóc nha mọi người Tức là từ hồi sinh ra tới bây giờ là Peter được ờ, được khoảng 10 ờ, tháng 20 ngày rồi Đâu? 10 tháng 20 ngày rồi mọi người Thì đây là lần đầu tiên Peter đi cắt tóc nha Thì mình sẽ ghi lại cái video này giống như là một kỷ niệm Là lần đầu tiên Peter đi cắt tóc Thì mọi người cũng thấy là tóc Peter đã dài rồi tóc của Peter cũng khá là ổn đó mọi người nên là từ lúc sinh ra cho tới lúc bây giờ là 10 tháng 20 ngày rồi là mình chưa có chưa có cắt tóc lần nào hết nè con cho cô chú xem tóc của con đi Peter trả cái lược cho mẹ đó bây giờ tóc Peter cũng... <laughs> gần chạm tới mắt rồi cô chú ơi tóc con dài rồi tóc con gần chạm tới mắt rồi bây giờ là mình và chồng mình sẽ đưa Peter đi cắt tóc thì đầu tiên là phải tìm tiệm cắt tóc đã mình đang tính là chở Peter tới tiệm mà ba Peter hai cắt tóc á để cắt tóc cho Peter thì không biết là người ta có nhận hay không đó cô chú coi rồi tóc Peter cũng dài lắm rồi nhìn giống con gái luôn đấy Peter này chào cô chú đi chào cô chú với bộ tóc dài đi đâu ai cũng kêu giống con gái hết ai bị để tóc dài <laughs> nhưng mà Peter mắc cười á ba ơi ra đi đó mọi người ơi thì thấy là tóc của Peter cũng già rồi nè ở đằng sau á Peter là tóc nó hơi xoăn xoăn nha là tóc của Peter giống tóc của bà nội á bà nội Peter á nên là tóc nó hơi xoăn xoăn nó chỉ chỉ ở đây nè đâu để mình ấy à, dạ để mình quay ngang cho mọi người coi nè đó nó xoăn xoăn nó chỉ chỉ lên như vậy nè mọi người đó là tóc giống bà nội á Peter có tóc giống bà nội con ngồi đây đi con đừng có quay sang để mẹ quay video cho cô chú coi chán Peter quá chán Peter quá đó mọi người thấy không thì bây giờ mình sẽ làm một cái video trước khi cắt tóc của Peter và sau khi cắt tóc nha để coi coi là Peter nó khác như thế nào mình cũng không biết là tóc cắt tóc kiểu gì cho Peter nữa <laughs> nhìn tóc ảnh xoăn này tóc dài quá tóc Peter dài quá rồi đó mọi người coi video coi của mà cái đầu của Peter before and after nha cô chú coi cái đầu cái tóc của con before and after nha <laughs> coi bữa nay anh bữa nay Peter anh có cái điệu cười mắc cười quá rồi cô chú coi tóc của Peter trước khi cắt tóc và sau khi cắt tóc sẽ như thế nào nha còn đây là hình ảnh của Peter trước khi cắt tóc này tóc dài gần tới mắt rồi đằng sau là tóc nó hơi xanh xanh á coi à, tóc của Peter before and after nha Peter nó hay bị chảy mồ hôi á nên là tóc nó ướt tóc thì như con gái vậy Peter <laughs> Đây là khuôn mặt của Peter trước khi cắt tóc Cắt đi thì cũng ổn Nhưng mà tóc dài rồi phải cắt thôi Chứ để tóc dài nhìn giống con gái lắm Cô chú nha để Tóc Peter vén qua Nhìn cũng đẹp trai lắm nhưng mà giống con gái đằng sau thì tóc hơi xanh xanh tóc xanh xanh giống bà nội rồi con cầm con chơi đi con nhoi quá à con nhoi có Peter ơi nè I don't know where I am. I don't know where I am. First day off. What is happening here? <laughs> pizza. Little pizza. Like P boy. <laughs> He's been a good boy so far. Hey, you're not gonna like this. out of here. Bye! And I'm measuring. You, you okay? okay, little buddy? serious ờ, <laughs> đấy có làm sao đâu À con ngồi im nè Con ngồi im nè Ta ta ta ta ta Ấy <laughs> gì cho con chơi nè, con ngồi im đi Cho con cái này nè Oh man, that old mate's day. ngồi, ngồi ghế ghế xanh nè nè cho con cái này nè Hello, little BJ. ok ba ta da mọi người ơi bây giờ là peter đã cắt tóc xong rồi <laughs> lúc nãy là do peter khóc quá nên là mình tắt video luôn mọi người tắt video để mình bế peter cho peter cắt tóc á nên là mình cũng không có tay để không có tiện để quay video nữa đó bây giờ peter cắt tóc xong rồi cắt ngắn <laughs> hai bên đó tại vì peter khóc quá, peter sợ á nên là cắt không có được đẹp hai Peter hai Peter sợ hả bây giờ là đi tắm cho Peter nè Peter sợ cắt tóc à hả? có gì đâu mà sợ con trai mà con trai mà sợ cắt tóc hả cái tóc cái tóc dài đằng sau cái tóc cô xuân đằng sau bị cắt rồi bây giờ nó lộn trộm luôn không có được đều bởi vì Peter sợ quá mà đâu có cắt được đâu cắt cho xong luôn đúng không đúng không Peter dạ dạ dạ mẹ giờ dạ, mà phải đi tắm cho Peter nè chứ không là anh ngứa ba Peter kêu là giống trẻ trâu quá tóc của Peter giống trẻ trâu kêu là ngắn quá hai bên ngắn quá nếu mà dài hơn một chút sẽ đẹp hơn mà không sao nó sẽ dài lại lại rồi con chào cô chú đi cô chú ơi bây giờ mẹ con cũng tắt video luôn nha để mẹ con đi tắm đi tắm cho con coi ngồi này bỏ cái chân xuống rồi dạ, bye bye cô chú đi tạm biệt cô chú nha